chiếu hai vai hoa mai vàng trên lá nguy trang sương đêm sương đêm mưa dầm nón dài ta xin từng theo dạy phóng quân từ ngày đó thì dùng lên thì em mình đi thay đảng để các anh đi diệt thù quả pháo ấy trên đường xa đi có mỏi suốt đêm ngày có đói hay chăng đường dài sức nặng càng tăng cùng ta mang nặng tình chiến đấu khó khăn chẳng rời việt ơi mỗi trái đàn đây mắng tấm lòng ta cùng các anh góp nửa di thù dù bom rơi dù bão bó trộn mong các anh yên lòng từng trái khó đến thay anh